Phương pháp tác ý trị bệnh Tác giả trưởng lão Thích Thông Lạc Bây giờ trong khi mấy con về đây đã thăm thầy có ai hỏi thì gì không? Bây giờ các con cứ hỏi thầy, <laughs> con cứ hỏi đi con. À, con hỏi lại thầy, thầy cho con hỏi lại chị Thôi được mà con cứ ngồi đi con, không thì con khác ngồi đi. Đúng rồi con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 à, thầy sẽ dạy cho cách thứ đủ cho hết không còn rung nữa à, nó thuộc về hệ thần kinh <laughs> mấy con có đau bệnh gì đó thì mấy con cứ liệt kê ra thầy chỉ dạy cho hết đủ, đủ rồi cái này đức trưởng lão là thầy dạy cho con con biết là đây là nhân quả của con mà nếu mà chỉ riêng con thì con gặp con chẳng biết bao giờ mà mà hết được bệnh con xin trưởng não thương chúng con cứu con để trưởng não hồi hướng cho con để cái cái việc nhân quả này nó nhanh nhanh tiêu để con có sức khỏe có trí tuệ để con làm những phận sự hoàng dương chính pháp để báo đáp ơn trưởng não ơn phật ơn cha mẹ như vậy con biết mà thầy sẽ dạy cho pháp con sẽ phục hồi lại cái cơ thể nó không còn rung nó phục hồi những cái hệ thần kinh của con lại, nó sẽ không còn rung nữa nhưng mà phải bền chí tập luyện nhưng mà khi mà tập luyện mà đuổi được bệnh á, thì con sẽ quyết tâm và an trú được thì nó lại là một phần ở trong cái con đường tu của con thì bây giờ mình gì mình đuổi bệnh mà cho nên mình thả tập thì nó không khó gì hết nếu bây giờ thì à, coi như là các con sẽ dùng cái cánh tay cánh tay đưa ra đưa vô đầu tiên á, thì mấy con tập thử là đưa tay ra cũng như bây giờ thì để là chúng ta đó thầy để này thì thầy ra lệnh đưa tay ra tôi biết tôi đưa tay ra thầy đưa cái tay mặt thầy ra đưa tay vô tôi biết tôi đưa tay vô không thì đưa vô rồi thầy đưa ra thầy bảo đưa ra thì cánh tay thầy đưa ra đưa vô thì cái ý mà thầy tác ý từng cái hành động đưa ra vô gọi là pháp dẫn tâm hay là pháp như lý tác ý như cái lý đưa ra đưa vô đưa ra đưa vô không hiểu không thành ra đưa ra đưa vô đưa ra đưa vô đều qua cái sự tác ý của mình chứ không phải mình tác ý một lần đưa tay ra tôi biết tôi đưa tay ra đó là cái câu tác ý dài không? đưa ra đưa tay vô tôi biết tôi đưa tay vô là cái câu tác ý dài đưa ra đưa vô Thấy không? Các còn thấy ngắn có hai, hai, hai từ thôi Đưa ra thì mình đưa Đưa vô mình đưa vô ha. rồi bắt đầu sang cái tay bên này cũng vậy đưa tay ra tôi biết tôi đưa tay ra đưa tay vô tôi biết tôi đưa tay vô ha. rồi bắt đầu bây giờ con tắt ý ngắn đưa ra không? đưa vô con đưa vô không? bây giờ đổi rồi các con biết cái, cái cách thức mà bảo cái cánh tay mình đưa ra đưa vô rồi chứ gì bây giờ đổi rồi không? <laughs> đưa tay ra cái thân bệnh này cũng như cái thân bệnh con là thân bệnh rung hãy theo cánh tay mà ra thì con sẽ đưa ra thân không bệnh thì theo cánh tay mà vào rồi bắt đầu con đưa vô đưa vào thân có cái bệnh rung cái bệnh rung á thì theo cánh tay này mà ra thì con đưa ra cái thân không bệnh á theo cánh tay này mà vào cái thân bệnh này thì theo cánh tay này mà ra con cứ vậy con cứ nhiếp tâm bằng cái tác ý bằng cái câu tác ý thân bệnh của con thì trong khi đó khi mà con nhiếp tâm được ở trong cái cánh tay mà đưa ra vô này nó không có một niệm gì khởi thì cái bệnh con nó cũng sẽ hết theo nó hết theo bằng cái phương pháp tác ý của nó con hiểu không thì cái thân của con bây giờ cắt tay lên thì nó không còn rung nữa và cái đầu con nó cũng không còn lúc lắc nữa. con hiểu không nó sẽ bình phục lại bình phục cái thân của con con nhớ nhớ cái câu không dạ, kính thầy là ừ. con nhà con cũng tập như thế nhưng mà nó chẳng khỏi ạ à dạ. mà con tập như vậy rồi á dạ. mà nó chưa khỏi thì bắt đầu bây giờ nó con tập à, con tập à, suốt 30 phút chưa dạ con tập à, được 30 phút rồi à, mỗi buổi 30 phút nó vẫn có cái, cái thỉnh thoảng nó vẫn có cái điện khởi lên à nó chưa nhiếp được nó chưa nhiếp được nhưng mà con cứ tập cứ bền chí tập cho nó nhiếp được tức là nó không còn niệm nữa thì nó sẽ đuổi cái bệnh con đi à, nó còn niệm á, tức là nó còn một cái hở nó còn tâm động cho nên nó chưa vậy mà cái bệnh của con còn ráng cố gắng phải nhiệt tâm đúng không bắt đầu bây giờ con thấy bây giờ trong 30 phút mà nó vẫn còn một hai niệm thì con lui lại con tập trong 20 phút thôi đừng 30 phút mà 20 phút còn thì con lui lại 10 phút thôi để đạt được cái chất lượng nhiếp tâm nhiếp tâm bằng cách đuổi bệnh nếu bây giờ à, thân bệnh này phải theo cánh tay mà ra thì nó con đưa ra à, thân không bệnh này đưa cánh tay mà vô thì đừng đưa vô và con cứ nhiếp tâm bằng cái câu tác ý thân bệnh thay vì đưa tay ra tôi biết tôi đưa tay ra đưa tay vô đưa ra đưa vô đưa ra vô phải không nhưng bây giờ đó thì con đưa ra thì con làm con nhất tâm cũng y như kiểu đó nhưng mà cái câu tác ý con là đuổi bệnh thân có bệnh này tại theo cánh tay này mà ra thân không bệnh này thì theo cánh tay mà vô con tác ý vậy rồi con đưa tay vô đưa ra mà con giữ gìn trong 10 phút tập tu cái cánh tay đưa ra vô con chú ý cánh tay đưa ra vô không có niệm không có một cái vọng tưởng gì chứ còn con đưa ra đưa vô hơi có niệm khởi cái này kia mình lo lắng không biết cái bệnh mình tu dưỡng cái hết xong nữa thì nó có cái niệm mà nó làm cho cái tâm con nó bị có kẻ hở thì nó không hết bởi vì nhất tâm được an trú rồi nó mới đuổi bệnh nhưng bây giờ vì mình đang bệnh cho nên mình dùng cái câu tác ý đuổi bệnh và đồng thời nhiếp tâm ở trong cái đuổi bệnh đó để khi nhiếp tâm được thì đuổi bệnh được con hiểu chưa nó thành ra nó ngắn nó gọn hơn chứ không khéo thì phải dạy con bắt đầu là phải nhiếp tâm trong cánh tay đưa ra vô cho đến khi nhiếp được rồi mới an trú được à, an trú là phải theo cái pháp ví dụ như an tịnh thanh hành tôi biết tôi đưa tay ra an tịnh thanh hành tôi biết tôi đưa tay vô không? mà mỗi buổi ví dụ như buổi sáng con cố gắng cái thời gian con tu 30 phút buổi chiều con tu 30 phút buổi tối 30 phút buổi khuya 30 phút lúc nào cũng đủ lệnh À. chừng nào hết thôi mà không hết thì tập nữa tại vì không hết tôi con xét là nếu mà con nhiếp tâm mà không có vọng tưởng á, thì con đã đủ bệnh rồi à. nó chạy mất rồi còn gì còn vọng tưởng cho nên nó chưa được cho nên nhiếp tâm là có nghĩa là làm cho cái tâm mình nó dính vào trong cái cái thân hành của mình làm cho cái cánh tay đưa ra dày với cái tâm của mình nó không có còn một cái niệm gì khác xen vô cái chỗ mà mình biết cánh tay thì gọi là nhiếp tâm còn an trú thì con sẽ nhắc an tịnh thân hành tôi biết tôi đưa tay ra an tịnh thân hành tôi biết tôi đưa tay vô thì con nhắc vậy mà con thấy cái trạng thái nó rất an thì an nó nó làm cho con rất an ổn nó không có bị đau nhức không có bị gì hết trong thân con không có bị mệt nhọc không bị thì đó là nó đã an trú còn nó chưa có thì nó chưa an trú nhưng mà phải tập cho nó được an còn bây giờ mình đuổi bệnh mà khi mà đuổi bệnh thì nó nhiếp tâm ở trong cái đuổi bệnh mà cái nhiếp nó không có niệm nó không có cái niệm nào khởi trong tâm con thì lúc bây giờ cái bệnh con nó sẽ hết mà nó sẽ hết thì nó là cái sự an trú Không biết nó không còn đau nữa là nó đã an trú ở trên thân con rồi cho nên con phải tập lại kỹ tập đừng cho niệm bởi vì bây giờ thế gì bây giờ 30 phút thì con bị niệm có niệm xen vô mà có thể buổi sáng con không niệm nhưng buổi chiều bị niệm hay là buổi tối bị niệm ví dụ như nó bị niệm nó vô vậy là con bị bệnh hết cho nên do đó nó còn phải thăm nhiếp tâm thật kỹ lưỡng cho nên ở đây có những người người ta chưa có tứ thần túc nhưng mà vì người ta nhiếp tâm không vọng tưởng mà người ta đuổi được bằng mấy con xé tóc mấy con thấy con kính một thầy là con lúc thì con con tập như thầy nói con lúc con đang tập thế này thì tự nhiên nó lại khởi nên nó đau hết cả người thì con cũng tác ý đưa tay ra đưa tay vô và con bảo là cái thân này không được đau nhức theo tay để ra ngoài con vâng, rồi an tịnh chân thành đưa tay vô thì biết đưa tay vô thì như thế thì cũng phải đến 10 phút nó mới an nó không đau nhức nữa <laughs> nó à, nó nó nó nó đánh lại con đó vâng. con đuổi nó nó đánh vô đó vâng. nó nếu mà nó không khởi đầu này nó không giận ví dụ con bảo hào du con bảo cái cái đầu này á bình thường không được run không được giận nữa thì nó không rung không lên thì mình lúc nó đau hết cả như vậy <laughs> đánh vào cái góc độ đó bởi vì vâng, cái đó là cái nghiệp của con dạ. cho nên nó chưa có chuyển nghiệp và đồng thời thì cái sự nhiếp tâm của con còn cố gắng còn nhiếp đừng có niệm đó là cái thứ nhất trong khoảng 30 phút không có không có niệm thôi dạ. à, con chỉ cần biết cánh tay đưa ra vô thôi dạ. không? rồi kế đó thì con sống một đời sống coi như là như là thọ bát quan trai con tập con tập dần anh tập dần bắt đầu con thay gì con ăn ngày một bữa như ngày gọi bác quan ca nhưng mà gì con còn à, à, uống thêm cái gì đó trong cái buổi sáng ừ, hoặc là buổi chiều thôi uống thôi chứ đừng ăn ăn chỉ ngàn bữa thôi rồi con tập nó sẽ nó sẽ làm được nó sẽ hết con tin rằng con chiên rằng luôn rồi con nhiếp tâm cho được ráng cố gắng lui trở lại cho đến khi nó đạt được cái chất lượng nhiếp tâm mà không có niệm rồi con dần con tăng lên tăng lên cho đến khi mà hoàn toàn nó nó nó đúng 30 phút thì lúc bây giờ là mình có rủi đi được rồi nhớ tập cực kỹ ở chỗ cái phần nhiếp tâm nữa rồi ừ. ừ. nhiếp tâm bằng cái câu tác ý của mình ừ, lấy cái câu đó vì liễu dân con cũng nói